ずWhen you're on the voyage à, Bây giờ mình ở số number B Nguyễn Du là ở đây là gần bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh nè. à, trung tâm nè trung tâm Sài Gòn nè. đây là trung tâm Sài Gòn hôm nay là tôi đến bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để gửi à, những đồ là ờ, sau đó là khi đi bộ gần đây à, là nhận ra quán cà phê thì là cà phê này là cái này juice là ờ, nhân viên nữa nhân viên đã viết là be your best self à, mọi người hãy nhớ là be your best self Be your best self. Đúng rồi. <laughs> xin lỗi à mình là không biết tiếng Anh á à, chút chút thôi là không hiểu là be your best self chắc trong ý nghĩa là phải à, cố gắng là chăm chỉ dạ đúng không à, hồi trước nữa không có quán cà phê này trước khi dịch corona nữa là mình dẫn à, người du lịch Nhật Bản hình như là không có nên thế là mở mới mình bây giờ nhận ra nữa quán cà phê này có một điểm đặc biệt quá đặc biệt không là điểm là là cái này có ổ cám nha nếu thích tiếng thì hãy đến à, quán cà phê này à cà phê cà phê Justin nha và chắc chắn là sạch đi được nha bây giờ là đến ngoài á bây giờ ở đến ngoài á mà có ổ à, cám điện và thoải mái dạ, và và đất đất quán cà phê này tiền lợi nhất lần trước giới thiệu một quán cà phê đó hôm đi cà phê sữa và lần này cũng gọi cà phê sữa à, nhưng cái này là ngon hơn nữa. nói là có thể có barista ở quán này nhưng mà không biết chắc hay không cà phê này là ngon nè nhiều ngọt chứ không phải quá ngọt nha là không phải nhiều đặc nên ngon và quê của mình là tỉnh Kumamoto ấy. tỉnh Kumamoto là miền khu khu vực miền Nam khu vực miền Nam đảo Kyushu là từ Tô, mọi người biết là Tokyo thôi á, Tokyo Osaka à, đúng không? Là Hokkaido á. Là Hokkaido là miền Bắc nhất hả? Và Tokyo là từ Tokyo đến đến ờ, Kumamoto là khoảng 2 tiếng một tiếng 45 phút bằng máy bay là hơi hơi xa này nên khi đi về nước thì chắc chắn là có việc làm đấy Nam mình khó đi về quê uh, khó gặp bố mẹ nè phải nhận ngày nghỉ nhưng uh, à, sự thật là mình sống ở Tokyo 10 năm là khi đó là chắc chắn là về quê được nhưng mà mình không về quê là một năm hai năm ba năm tại vì là mình nghĩ là khi nào lúc nào cũng về được quê à, về quê là ít thôi nhưng bây giờ là sống xa sống ở Việt Nam nên khó về nữa nên bây giờ là một hai làm một năm về quê em bây giờ là tốt hơn là bố mẹ của mình và bố mẹ và em trai của mình là khi gặp Kazu thì rất vui chắc chắn <laughs> chắc chắn rất vui tại vì có vẻ vui rồi mọi người có câu hỏi cho Kazu thì hãy biết comment nha và nếu thích video này thì like, share, subscribe và hãy đến quán cà phê này nha yeah. Bye bye. Ciao.